哎呀，江南，我们唱个山里歌声。 thấu tình đó cho hè rong rong ô tu lô đó tu lô cho ta gió là của tao tính quê gió y cho kia cả lũ trí thầy lợi còn chán lú cũ phủ do cũ quay lú này ta nói ta lên trò kiến kiến trò kiến thâu lời to mơ lú thành xuân đi lên tu tố mơ gió trà của tao cò luôn đô của nó em gió lô cứ phù của mẹ cho cứ nhà đó lỡ mong thành cầu sinh ở ta chính nhỏ ư tù kính cầu kính ôi ta luôn là thế trong cổ là lu sống cháu <clears throat> à giờ sống nó vì do cái tình nợ anh là chính thơ loa ni tu ro ro o lo nei no lo chi ro mi no và cao tòm lòng chế ni nô ở quả ít là chi tao lò chi nơi nhỏ trên tù thao 连根根高，层层啊，到了头顶的头，到了青黄的大地，到了古往衣衫多，几层白，古往衣衫真多几。 đồ để cho ta tao lo để chỉ để để tu chỉ à mò để cả chỉ tao lo cú ôm là ý ra tu chính bơi có ý xa chỉ thó quả nơi ở chính đòn cao chê chủ hoa nó tỏ xuôi tu trên lòng xóa bối chủ do cái chú tư lợi tề màu con cha y đủ tháo tu mong kê tôi ta ta của ni nó ta chỉ tao tính chỉ hoa lúa này tu cu tu lợi cò mong tin đò chỉ đò chê chỉ thu hoa rong qua ta lấy lì chú tu thôi tòa trôi thành đại ché nê từ chúng nó to xuống trung nguyên lòng xóa bụi chúng nhị hải chúng tứ thế to khổ tự li mộng sanh cổ anh nhỏ đủ tháo. ka tu ku mong lo tu ta ta e ni noi tin đạo chế chi đạo đạo chế chi tu ku tu ka mong ti rong pa ta lấy tu lê ye ka ờ, chú yuan tôn khoa cổ khai choán thơ cử nơi ở chính đào đào ra ra ô lợi lùa nó là số tề di chúng tư tụ to có lo doan nha xoan chư là có tay đó chư lấy kinh đồ là chi nung đơ lấy chi hoa chê nè cha mua kinh còn thơ tuôn thơ rong đây chủ mơ lợi chủ ở lúa tuôn thơ tuôn thấy tê càng thu ta kinh chủ này tung đủ con chi mong trẻ nhà lo lấy cha ta có nó đủ to có lúa mà ô lúa bù đó lúa xin ngọt lấy chỗ đường đồ to con đó trữ em cha y đủ mong cầu sinh kính còn thốt là chi to lãnh tùa chi hoa chê cha ư moa tôm trò rô ta kiên tổ trên ta chính lệ tu đồ phò luôn mong khả sĩ lo lê cha cò lù khóa nuôi mong ủa lúa bù tró lúa nhang lúa kê nì tu chỉ là cây nhỏ